trên con đường tìm cầu chân lý, sớm đạt được hạnh phúc chân thật. Giờ này, mời bà con nhân dân Phật tử có thể ngồi hoặc đứng ở các nơi thanh tịnh, không xú ế để cùng với quý Thầy vào tụng kinh. Kính bạch Tam Bảo, hôm nay chư tăng chúng con theo sự chỉ dạy trên sư phụ, sự cắt cử của đại tăng, nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng con xin tụng kinh Phật để cầu bình an cho nhân dân Phật tử gần xa. Nguyện cho bà con nhân dân, các đôi vợ chồng, những người đang hướng đến hôn nhân tham dự lễ cầu an hôm nay gia đạo an khang thịnh vượng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 trí tâm đần lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo trí tâm đền lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo Chí tâm đần lễ thập phương pháp giới thương chủ tám bảo Tình đại chúng cùng ngồi tụng kinh sâu màu chẳng gì hơn Radha. <laughs> Bye. Sani Mati Aradari राजा ना chu nam mô tam bát đa mô đa nam ma ba đa đề a đa sa sa nâng đồng đa đề ta an đi ge ge ge ông ông nhập Ba đa nhập Ba đa bán đa nhập và đa bán đa nhập và đa đề sang sa đăng di Sa đăng chi di đăng chi di sa vấn cha sa vấn cha vi đề ca thiết vi Đề sa ba nam mô tam bát đa sa văn Cha Sa văn Cha kinh đề ca đến thủy duệ sa Ba nam mô tam văn ta mô đà nam ma văn tra đề a đa sa sa nam đà na địa ta kê đề kê ông ông nhập bà ra nhập bà ra văn ra nhập bà ra văn ra nhập bà ra đề sa sa sa văn tra sa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 và bà con nhân dân Phật tử du khách thập phương đầu xuân năm mới về chùa Ba Vàng lễ Phật tu học đều được theo duyên giác ngộ, biết sống yêu thương, che chở giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát huy làm các việc thiền, gia đình được hạnh phúc trong ấm ngoài em biết yêu thương giúp đỡ nhau, vợ chồng và các đôi lứa đời đời kiếp kiếp được mãi mãi bên nhau,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 cầu an đau năm công đức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 Quý Thầy hướng dẫn cho bà con nhân dân Phật tử tụng bài kinh để mãi bên nhau, để sự cầu nguyện của bà con theo sự giác ngộ hành trì, theo lời Đức Phật dạy, để cuộc sống gia đình được thuận hòa, sống biết yêu thương, sống có trách nhiệm với nhau và cùng nhau phát huy làm các việc thiện lành và mọi sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Vậy nên, bà con chăm tụng lại theo video này nhiều lần không những chỉ đầu năm mà cả năm lúc nào cũng có thể tụng được. Chúc quý Phật tử nhân dân cùng gia đình được giác ngộ, một năm đạt được nhiều hạnh phúc, an vui. Nam Mô Phật bốn Sư Thích Ca Mâu Ni.